à, chính khiến khách hàng lựa chọn căn hộ à, chung cư thay cho nhà phố cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái giá nhà phố quá cao quá khả năng của khách hàng trẻ tuổi thì à, cái thứ hai đó là à, chung cư có nhiều chính sách thanh toán dài hạn ngân hàng hỗ trợ nên à, chỉ cần là có thu nhập tốt thì có thể tích trữ được cho mình một căn hộ à, cái thứ ba đó là nhu cầu sống ngày càng à, thay đổi à, những người trẻ tuổi ha họ mong muốn nhiều hơn một căn nhà đó là giá trị của một cộng ờ, cuộc sống cộng đồng với những cái tiện ích đi kèm ha rồi ờ, cái điều thứ tư đó là ở căn hộ chung cư thì an ninh hơn rất nhiều so với nhà phố à, và mà dưới đây là bốn ờ, nguyên nhân mà chưa thuyết phục được khách hàng mua căn hộ chung cư đó là cái tình trạng pháp lý trì trệ à, khi mà mua xong chung cư nhưng mà à, chờ hoài cũng không thấy cái giấy tờ đâu à, gây cho tâm lý lo sợ cho người mua nhà lần đầu à, thứ hai đó là cái hệ thống phòng cháy chữa cháy à, các tiện ích chất lượng công trình bàn giao thì không đúng như cam kết của chủ đầu tư à, thêm vào đó các chi phí hàng tháng như phí quản lý hay phí bảo hành bảo dưỡng cũng à, là một cái khoản phải à, khiến à, nhiều người phải suy nghĩ à, cái nguyên nhân thứ ba đó là nhà liền thổ thì vẫn chặt gắn chặt với cái tâm lý của người việt à, nhà khi mà nhà phố xuống cấp thì mình có thể đập ra mình xây lại được còn nhà chung cư khi xuống cấp là nó mất giá giá xuống theo luôn à, và điểm thứ tư đó là giá căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh thì liên tục à, tăng cao ha thì vượt quá cái thu nhập của giới trẻ thì đó là bốn cái nguyên nhân mà họ không lựa chọn cái chung cư thế câu hỏi đặt ra là có nên mua đầu tư căn hộ chung cư không à, thì à, theo thống kê thì đầu tư căn hộ chung cư là cái khoản đầu tư được thực hiện nhiều nhất ở trên thị trường à, tại Sài Gòn vào những năm qua à, ví dụ giai đoạn phục hồi từ à, năm 2013 tới 2018 thì à, thời điểm đó đầu tư căn hộ đều thành công ha tỷ suất lợi nhuận thậm chí có thể có nơi lên tới 100 200 phần trăm ví dụ như là Vinhome Grand Park ha Vinhome Central Park mua với giá 30 35 thì hiện nay nó giá 65 70 triệu ha rồi à, trong những giai đoạn mà 2018 2019 thì thị trường thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều về cái phương về mặt à, pháp lý của dự án nên cái nguồn cung bị hạn chế lại không có à, sản phẩm ra thị trường nên cái giá làm giá của à, sản phẩm nó liên tục tăng cao và cái điểm thứ ba đó là giá sơ cấp của chủ đầu tư hả vẫn tăng ờ, nhưng mà vẫn không có hàng bán ha nhà đầu tư thứ cấp thật ra là khi mà chủ đầu tư tăng giá quá cao như vậy thì ờ, nhà đầu tư thứ cấp mà F1 đã bán ra không còn có lời nữa tiếp theo đó là hầu hết các dự án đều có mức lợi nhuận không đạt như kỳ vọng mà do thiếu hàng nên giá bị đẩy rất, rất là cao à, nhà đầu tư phải mua trên các công ty môi giới thì luôn gặp khó khăn trong cái việc mà là bán hàng vì cái lượng hàng rất là ít nhiều khi các về sàn rất là ít mà ờ, nhiều khi hàng của mình có nhưng mà ờ, cái cái sản phẩm đó không phù hợp với lại cái khách hàng của mình nên là phải đi mua ở sàn khác để cho khách hàng của mình và phải mua với cái giá trên nó rất là vô lý mấy chục ngàn căn ờ, một cái khu đô thị mấy chục ngàn căn tưởng rằng là sẽ khó bán uh, sẽ gặp uh, cái vấn đề mà là giá cạnh tranh về giá nhưng mà thật ra là tại vì không có hàng nên giá lúc nào cũng được đẩy cao và những cái uh, lần sau bao giờ nó cũng cao hơn lần trước lúc nào nó cũng tăng giá hết đợt sau bao giờ nó cũng tăng cao 5% phần trăm so với đợt đầu nên những nhà đầu tư mua đợt đầu thì họ có uh, khả năng lợi nhuận cao hơn ha rồi à, tuy nhiên ở trong những cái giai đoạn này thì nổi lên những cái ờ, dự án của những cái khu đất vàng à, do những chủ đầu tư uy tín à. ví dụ như là à, hiện tại thì có những cái khu mà ở ờ, thủ thiêm quận 2 ha có những cái chủ đầu tư ví dụ như Empire City hay là à, của uh, uh, Metropole hay là của The River Thủ Thiêm ha thì giá nó rất là nó cũng khá là hợp lý và thật ra là khi mà những nhà đầu tư họ mua hoặc là để ở hoặc là để đầu tư tại cái khu trung tâm như vậy họ đánh giá được cái tiềm năng tăng giá nên cái việc mà là ờ, cái khu nhiều cái khu mà phải phải mua trên lại với cái giá trên nhau mấy trăm triệu và cả tỷ bạc ha thì đó là cái cái cái hiện nay rồi ờ, ở giai đoạn hiện nay thì khách hàng nhận ra là cái việc mà đầu tư nước sống thì không còn có ờ, thể mà đạt như kỳ vọng nữa nên chính tại cái thời điểm hiện nay nếu mà là ờ, mua căn hộ mà để tích lũy ví dụ như là bạn à, có cái thu nhập ổn định à, cái thu nhập hàng tháng bạn đi làm hoặc là bạn à, buôn bán có một cái thu nhập ổn định và thay vì cái tiền đó phải bỏ ngân hàng mà nó không có có lãi ha tại vì lãi suất hiện giờ nó rất là thấp thì bạn có thể là mua căn hộ và à, đóng tiền theo hàng tháng thì đâu đó một thời gian bạn sẽ có một cái căn nhà của riêng mình à, tại vì cái à, việc mà chủ đầu tư họ là hỗ trợ cái những cái chính sách cũng rất là là tốt ha ví dụ như chỉ cần đóng 25% thôi và mỗi tháng thì à, đóng một phần trăm hoặc là à, vay ngân hàng thì ân hạn tới 24 tới 36 tháng và sau đó mới bắt đầu phải trả lãi và gốc thì cái việc mà là bạn mua và trả từ từ như vậy ha thì sẽ có cái bạn đóng tiền hàng tháng thì sau một thời gian là bạn sẽ có một căn nhà cho riêng mình hoặc là sau một thời gian khi mà giống như mình để dành đó thì mình sẽ có một cái à, tài sản để mình hoặc là mình ở hoặc là mình bán đi hoặc là mình sẽ cho thuê tùy theo cái việc như vậy ha và cái uh, xu hướng mua đầu tư căn hộ để mà tích lũy tài sản mà lớn đây cũng chính là một nguyên nhân khiến cho cái những cái uh, căn hộ chung cư mà giá khoảng dưới 3 tỷ ha 2 tỷ mấy 2 tỷ rưỡi dưới 3 tỷ thì uh, lúc nào cũng cháy hàng và rất là nhiều người uh, họ có nhu cầu về về cái bất động sản dạng này ha thì đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng là các bạn sẽ có một cái những cái thông tin và những cái nhận định những cái thị trường căn hộ hiện nay và bạn sẽ xem xét cái việc mà mình có nên đầu tư hay không có mua hay không à, mình có một cái uh, thu nhập ổn định hàng tháng thì mình nên mua à, để mình có thể là tích lũy lại và cái việc mà mua thì mình phải mua như thế nào để cho nó hợp lý và nó sẽ không có bị ờ, áp lực về tài chính ha à, đó mình sẽ nói ở cái video sau cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo nếu các bạn mà thấy cái video của tôi có giá trị thì hãy nhấn subscribe cái kênh youtube của tôi ha và bạn sẽ nhận được khi mà tôi đăng cái video mới lên cảm ơn và xin chào tạm biệt